Đưa chân dạo quét nơi khắp phố xá bụi bay vào mắt Bùm dèo đôi má anh ta vô shop mua ly mì gói Đập vào đôi mắt anh muốn chết với quả oh my god Nàng tựa là ai xin đến đâm đuổi không may thì ngang Đứng trên yên tư khấn đang nhẹ nhàng lướt qua Tình sẽ gái tình đã đến xem như duyên chúng ta Tay buông cả ly mi xuống nhiều người nhìn qua đây anh không đôi tiền hàng bút vì mình nói xa ràng hay là đừng mong mơ em đi đâu mất yeah dạ. I'm for love yeah dạ. đôi chân chạy nhanh hết tất gốc nghe you phải your girl yeah em chơi thật mau giữa đám đông bóng che người qua yeah dạ. anh may chạy theo sau bóng em dấu xa thật xa yeah lật vào hình bóng nàng nét tin tương xinh nghe yeah em tự tin chốn nào ghé sang qua nơi anh vậy mỗi ngày ngủ đó mềm khiến anh như tan ra yeah cho điều luôn em nha yeah, yeah, yeah. Symbol love girl Symbol love girl Symbol love, symbol love, oh symbol love girl Ôi trên đây dâng sông thần tình đi vào trong giấc mơ Baby girl I'm gonna stay you the only one Symbol love girl Symbol love girl Symbol love, symbol love, oh symbol love girl Running with me on the way you my candy girl Saranhe, saranhe, symbolum Nặt vào đồng có xanh Thiên thần phải có cánh Cây lá thì có cành Em thì phải có anh Thấy được cái em như mình Anh như điện đức cầu trì lóe lên một tia lửa Tia lửa mém cầu kỳ Thiên đường không còn nên nàng rơi vào nơi trần gian sao Anh thì kiên cường mong rằng gánh em bao phần gian lao Em gì ơi em có mong cuộc lỗi Họ lại nghĩ anh là đang giỡn Bởi vì một phút 30 giây Đang vút xa nơi đây Đang nơi đâu đi tìm hồi phút giây bao lâu Thế em đang ngồi trên ghế Ở đòi nói kỳ tinh tế Anh gì mà xin thế Khiến anh quên luôn con đường về Lọt vào hình bóng ngàn nét tin tôi xin nghe yeah. Em tự tin chốn nào ghé sang qua nơi anh vậy Mỗi ngày ngô đó mềm khiến anh như tan ra đã lỡ rồi mình cho yêu luôn em nha yeah, yeah, yeah. Symbol love girl Symbol love girl Symbol love, symbol love, oh symbol love girl Ôi trên đây dâng xuống thần tình đi vào trong giấc mơ Baby girl I'm gonna stay you the only one Symbol love girl Symbol love girl Symbol love, symbol love, oh symbol love girl Rolling with me on the way You my candy girl Sarang hey, sarang hey Simple love girl hey.